định, soi kèo, phân tích và dự đoán tỷ số ngoại hạng Anh. Trận Leeds gặp Man City diễn ra vào 3 giờ ngày 29 tháng 12. Man City đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa với khoảng cách lên đến 8 điểm. Áp lực đã dồn lên Man City ở trận gặp Leeds là rất lớn. Nhưng thầy trò cỏ Pep Guardiola thì cũng đã quá quen với những áp lực kiểu này và có thể vượt qua nó dễ dàng nhờ vào lực lượng tốt. Erling Haaland đã làm mưa làm gió ở Premier League mùa này và khi mà các cầu thủ khác thấm mệt bởi vì World Cup 2022 thì ngôi sao người Na Uy lại có một dịp nghỉ ngơi thoải mái để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa giải. Cảm giác ghi bàn của Erling Haaland đã nhanh chóng được lấy lại. Cầu thủ này chỉ mất khoảng 10 phút để ghi được bàn vào lưới của Liverpool. Nhưng Man City không hề dựa vào riêng nguồn sống của Haaland. Những bàn thắng khác của Riyad Mahrez và Nathan Aki đã giúp Man City vượt qua Liverpool với tỷ số 3-2 để giành vé đi tiếp vào tứ kết của Carabao Cup. Cho dù vậy thì Man City cũng đang phải đối diện với một thử thách lớn ở Premier League. Trận thua tai hại trước Brentford khiến Man City bị Arsenal bỏ xa tới 5 điểm. Đến vòng đấu này thì Arsenal lại giành được chiến thắng trước West Ham và nâng khoảng cách giữa hai đội lên thành 8 điểm. Nhiệm vụ của Man City bây giờ là lì lợm bám đuổi và tránh xảy chân tối đa trong những trận đấu phải thắng. Lực lượng của Man City hiện tại không bị ảnh hưởng nhiều bởi World Cup cho nên là việc giành 3 điểm trước Leeds là hoàn toàn khả thi. Chỉ riêng cặp De Bruyne và Hà Lan cũng đủ khiến hàng thủ của Leeds phải toát mồ hôi hột. Thêm sự đột biến nữa từ Foden thì việc Leeds giữ sạch lưới chỉ là điều mơ mộng. Ở mùa giải này, Leeds cũng thi đấu rất kém cỏi. Trước đợt nghỉ World Cup, Leeds đã để Tottenham lội ngược dòng thắng 4-3 đời thất vọng. Kết quả đó khiến cho họ rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, còn hơn nhóm cầm đèn đỏ là 2 điểm. Dù vậy thì Leeds vẫn còn lợi thế trong tay đó là hai trận đấu so với các đối thủ xếp dưới. Leeds đã ghi bàn ở 7 trên 8 trận đấu gần đây. Tính cả giao hữu, đó có thể là một tia sáng tích cực đối với Leeds Nhưng việc họ không thể giữ sạch lưới trong 11 trận liên tiếp phá hỏng mọi nỗ lực của hàng công. Thống kê cho thấy rằng Leeds chỉ cần thủng lưới thêm một bàn là sẽ săn phẳng kỷ lục thủng lưới nhiều nhất trong một năm dương lịch của mình. Và Leeds đối đầu với Man City thì thủng lưới ít nhất là một bàn là điều chắc chắn xảy ra. Một bất lợi nữa dành cho Leeds đó là thảm họa về mặt lực lượng. Có 3 cầu thủ của Leeds chắc chắn vắng mặt trước Man City, đó là Archie Gray và Stuart Dallas và Taylor Adams. Cũng có tới 8 cầu thủ bị nghi ngờ về khả năng ra sân, trong đó có rất nhiều trụ cột quan trọng. Kể cả khi quân số đầy đủ thì Leeds đã khó thắng Man City, chứ không nói là thiếu người chủ chốt. Với lợi thế sân nhà thì cũng không mang lại nhiều điều tích cực cho Leeds. Chỉ có 5 trong 17 trận gần nhất của Leeds tại Enland Road đã kết thúc bằng chiến thắng. Đó cũng là lý do khiến họ đang ngụp lặn ở rất sâu ở trên bảng xếp hạng và nguy cơ tụt hạng vẫn hiện hiện. Lần gần nhất mà Leeds đánh bại được một đội nhà đương kim vô địch Premier League đó là vào năm 1999 khi họ đánh bại được Arsenal. Nhưng kể cả khi có thần may mắn ở bên thì Leeds cũng chỉ có thể hy vọng không thua quá đậm khi phải tiếp đón cỗ máy chiến thắng Man City với tương quan lực lượng giữa đội là cực kỳ chênh lệch. Chưa bàn đến chất lượng, Leeds thậm chí còn thiếu thốn những nhân sự chủ lực ở trận đấu tới. Còn Man City thì lại đang khát khao chiến thắng. Cỗ máy ghi bàn Erling Haaland cũng không cho thấy dấu hiệu dừng lại. Chính vì thế mà một chiến thắng đậm đà dành cho Man City là điều có thể xảy ra. Ở giai đoạn lịch thi đấu bận rộn như hiện tại, Man City luôn luôn chủ động giữ sức khi đã tạo ra khoảng cách an toàn. Nếu vươn lên dẫn trước hai bàn thì việc Man City giảm nhịp và giữ sức cho các trụ cột là điều xảy ra. Nên nhớ rằng Man City có rất nhiều cầu thủ tham dự World Cup. Giữ sức để họ tiếp tục chinh chiến trong phần còn lại của mùa giải sẽ là một ưu tiên trong trường hợp Man City đã đủ an toàn. Về phần Leeds, đội bóng này có sức tấn công tương đối ổn. Họ là đội ghi bàn tốt thứ 11 ở Premier League. Một thành tích không hề tệ. Nhưng khi gặp một đội kiểm soát tốt như là Arsenal thì Leeds lại không ghi được bàn nào. Man City thì lại còn là phiên bản nâng cấp của Arsenal. Do đó mà có thể trận đấu tới sẽ không chạm đến mốc 4 bàn thắng. Với lợi thế tinh thần và áp lực lực lượng tốt, Man City sẽ dồn lên áp đảo Leeds ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Tâm thế đánh phổ đầu cũng sẽ được áp dụng triệt để. Những cá nhân trong đội hình của Man City quá xuất sắc và có thể đem về bàn thắng bất cứ lúc nào. Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng muốn làm cho các đội bóng khác phải khiếp sợ sức mạnh của mình trước các cuộc đối đầu. Chính vì vậy mà Leeds sẽ khó sống sót qua 45 phút đầu tiên. Về phong độ gần đây của hai đội, Leeds đang chơi rất tệ. Bằng chứng đó là hai trận chính thức gần nhất họ đều nhận thất bại. Tính rộng hơn thì trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Leeds cũng phải nhận tới 8 trận thua. Đó là phong độ tồi tệ của đội chủ sân Elland Road. Hàng thủ của Leeds cũng rất kém cỏi ở thời gian này. Ở trận gần nhất thì họ đã để thủng lưới 4 bàn trước Tottenham. Chính việc hàng thủ mong manh như vậy là nguyên nhân khiến họ mặc dù liên tục dẫn trước Spurs nhưng cuối cùng thì lại không bảo vệ được chiến thắng. Trong khi đó thì Man City có phong độ cao hơn rất nhiều. Bằng chứng là 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man Xanh đã thắng tới 6 trận. Trong hai trận gần nhất gặp Leeds, Man City cũng toàn thắng cả hai trận và ghi được 11 bàn. Thầy trò của Pep Guardiola cũng đang rất khát khao có điểm trận này. Với động lực cao cùng với đẳng cấp vượt trội thì Man City có nhiều cơ hội chiến thắng. Thông tin về lực lượng của hai đội Leeds có rất nhiều tổn thất về mặt lực lượng ở trận này. Đầu tiên đó là việc tiền vệ trung tâm Taylor Adams dính án treo giò cho nên phải vắng mặt. Đây sẽ là thiếu vắng làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh của Leeds bởi vì Adams là trụ cột của họ tuyến giữa. Tiền vệ này cũng mới vừa chơi rất thay ở World Cup 2022 cùng với đội tuyển Mỹ. Chưa hết, trung vệ Dallas cũng không thể ra sân được vì bị chấn thương. Danh sách thương binh có thể vắng mặt còn rất dài với những cái tên như là thủ thành Meslier, hậu vệ Liam Cooper. Đặc biệt là Leeds có thể mất nguyên hàng công khi mà Summerville, Patrick Bamford cũng đang trong thời gian dưỡng thương và chưa biết có kịp bình phục hay là không. Với Man City, họ sẽ vắng trung vệ Ruben Dias với chấn thương. Calvin Phillips cũng sẽ không được đăng ký thi đấu vì thừa cân. Còn Julian Alvarez vẫn đang được cho nghỉ sau khi vô địch thế giới cùng Argentina. Tuy nhiên thì với cả ba sự vắng mặt này, Man City đều có những sự thay thế xứng đáng cho nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của họ. Thống kê và trọng tài trận Leeds gặp Man City. Trọng tài bắt chính Paul Tierney. Số trận đã bắt trong sự nghiệp là 461 trận. Số thẻ vàng đã rút là 1.408 thẻ, trong đó có 32 lần rút thẻ vàng thứ hai với tỷ lệ là 3,05 thẻ trên một trận. Số thẻ đỏ đã rút là 42 thẻ, tương đương là 0,1 thẻ trên một trận. Những thống kê đáng chú ý của hai đội Man City đã thắng 4 trên 6 trận gần nhất theo châu Á. Có 5 trên 6 trận đối đầu gần nhất có tổng bàn thắng ghi từ 3 bàn trở lên. 7 trận đối đầu gần nhất có bàn thắng trong hiệp 1. Leeds đã thua 5 trên 7 trận gần nhất theo kèo châu Á ở sân nhà. Leeds để thủng lưới 7 trên 8 trận gần nhất ở sân nhà. Với thông tin lực lượng của hai đội, List, các cầu thủ Gray, Dallas bị chấn thương. Adams nhận án treo giò. Man City, Diaz, Phillips chấn thương. Alvarez vắng mặt. Về đội hình dự kiến của hai đội. Man City, các cầu thủ dự kiến là Anderson, Walker, Aki, Akanji, Cancelo, Rodri, Silva, De Bruyne, Mare, Haaland, và Foden. List các cầu thủ dự kiến là Clayson, Shaw, Cooper, Cook, Christensen, Greenwood, Roca, Somerville, Aronson, Harrison và Moreno. Với tỷ lệ kèo bóng đá hai đội, kèo handicap trận Leeds gặp Man City ở vòng 17 ngoại hạng Anh đang được nhà cái đặt ở mức là 1, 3 trên 4 và 0, trước giờ bóng lăn. Với mức chấp này thì Man City phải thắng với cách biệt là hai bàn trở lên trong 90 phút sắp tới mới có thể mang về niềm vui cho người hâm mộ. Trong khi đó, Leeds chỉ cần không thua quá ba bàn là đủ để mang về chiến thắng cho nhà đầu tư đặt niềm tin vào cửa dưới. Tuy nhiên thì thông tin đáng quan tâm là ở mùa giải trước, khi tiếp đón Man City ở sân nhà, Leeds chỉ được chấp với tỷ lệ là dương 1, 1 trên 2, theo chỉ số tương tự nhưng vẫn thua tâm phục khẩu phục với tỷ số là 4-0. Man City đá vòng 17 muộn hơn các đối thủ cạnh tranh nên đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League trước khi bước vào trận đấu ở trên sân của Leeds. Cụ thể, Arsenal đang dẫn đầu với 40 điểm sau 15 trận. Newcastle xếp thứ hai với 33 điểm sau 16 trận và Man City có 32 điểm sau 14 trận. Dĩ nhiên là Man City sẽ không cho phép mình đánh rơi chiến thắng ở cuộc so tài sắp tới với Leeds. Bên cạnh đó thì Erling Haaland và các đồng đội chắc chắn cũng sẽ nỗ lực để hướng về một chiến thắng tương bừng. Trong vòng 108 trận đối đầu Leeds trước đây, Man City chỉ thắng 47 trận, còn lại là 18 trận hòa và 43 thất bại. Thế nhưng, ở giải Ngoại hạng Anh mùa trước, Man City đã đánh bại Leeds với tỷ số 4-0 ở sân khách và thắng tương bừng 7-0 khi tiếp đón đối thủ này ở sân nhà. Sau 14 trận tại Premier League 2022-23, Leeds mới giành được có 15 điểm, xếp vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng ở thế chiếu dưới, Lis còn đang gặp bất lợi về mặt lực lượng. Soi kèo châu Á Cho dù cùng thua ở lượt trận gần nhất tại Premier League, nhưng phong độ thi đấu của Man City tốt hơn nhiều so với các cầu thủ đội chủ nhà. Bởi vì nếu đội chủ nhà chỉ có 2 chiến thắng ở 5 trận gần nhất, thì các cầu thủ đội khách đã có đến 4 chiến thắng trong số trận tương tự. Thậm chí là vì sự chênh lệch lớn về lực lượng, cho nên nhiều chuyên gia soi kèo nhận định, cho dù được chơi sân nhà Leeds cũng khó tạo ưu thế trước Man City. Nhìn chung thì với kèo châu Á, các vị khách đang được đánh giá là đội cửa trên. Và đây cũng sẽ là lựa chọn an toàn hơn cho các bet thủ. Các chuyên gia khuyên chọn Man City. Soi kèo tài xỉu. Bốn trận đấu gần nhất của các cầu thủ Leeds đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Thống kê tương tự cũng xuất hiện ở 3 trên 5 trận đấu vừa qua của các cầu thủ Man City. Đó là chưa kể đến 3 lần gần nhất hai đội gặp nhau đều kết thúc với từ 3 đến 7 bàn thắng được ghi. Với những thống kê này thì người quan tâm đến trận Leeds và Man City hoàn toàn có thể tin vào một trận đấu với nhiều bàn thắng được ghi. Với kèo tài xỉu thì cơ hội nổ kèo tài đang là cao hơn, nên chọn tài. Dự đoán tỷ số Leeds và Man City Với những dự đoán kết quả như ở trên thì tất cả giới mộ điệu lẫn chuyên gia bóng đá đều đang đưa ra những tỷ số rất cách biệt nghiêng về Man City. Cần phải nhớ là